bạn ơi, hãy like và share video này nhiều nha, nếu không thì team media sẽ bị bóc giảm á. Chào mừng các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog. Lâu lắm rồi Duy không xuất hiện trong chương trình này vì lý do team BBT nghỉ Tết và nhân viên nó chán quá chả không làm nên dịch quá mà. Đang mùa đại dịch này nọ lại chắc đi rồi nọ là nó áp rất ABC. Thì cái kỳ đại dịch này theo quan điểm cá nhân của Duy Nguyễn thì ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng rất là sâu rộng, ảnh hưởng tới đại bộ phận đa số streamer chúng ta và trong đó có nghiên chúa Duy Nguyễn chúng ta thì à, ngày hôm nay Duy Nguyễn à, là một video chia sẻ với các bạn là trong cái đại dịch kỳ đại dịch này á thì à, những buổi tập của Duy Nguyễn nó ảnh hưởng như thế nào và cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái sự tập luyện trong phong trào swimmer nó ra làm sao đại loại là vậy thôi thì bạn nghĩ coi Duy Nguyễn đứng đây uh, sở hữu tứ trụ Sài Gòn tứ trụ BBC Forgym ở bốn bốn hướng công ty Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh này thì uh, bây giờ phải đóng cửa trong cái buổi dịch cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh này từ hồi trước Tết tới bây giờ mà chưa biết khi nào mở cửa nó lại thì bà nghĩ là thiệt hại kinh tế là bao nhiêu? Mà với một cái con người mà chịu một cái thiệt hại kinh tế kinh khủng khiếp như vậy á thì bà nghĩ coi tập gym nó còn có tâm trạng không? Nope. Vẫn còn tâm trạng các bạn, vẫn còn tâm trạng tập luyện là vẫn là đều đều ngày nào cũng tập hết nhưng mà thú thật với các bạn là những cái buổi tập của Duy Nguyễn á, chất lượng đi xuống rất là nhiều các bạn chất lượng đi xuống nó bởi nhiều nguyên nhân giống như nãy duy nguyễn nói bạn tâm trạng nó buồn tâm trạng nó chán nản thì khi tập luyện nó sẽ không còn động lực mặc dù vẫn uống rượu hoặc cao vẫn uống intra hoặc cao và boss hoặc cao đầy đủ sức bbt là không thiếu à, thế nhưng nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác mà thấy không à, mà tại sao bạn nghe cái tiếng nó lớn như vậy bạn nghe cái tiếng lớn như vậy là tại vì bbt đang mở cửa mở cửa để làm chi mở cửa đi kinh doanh shop yes. chứ không bạn tưởng đóng cửa là chết luôn mà khi mà mở cửa kinh doanh súp như vậy á mà không được kinh doanh gym nha các bạn gym là không được kinh doanh bởi vì tất cả những chi nhánh của BBT đều mở cửa để đón chờ các bạn từ những cái nơi khác hoặc là anh chị em gymer trong thành phố Hồ Chí Minh tập gym ở nhà đến BBT mua súp để duy trì được cái cường độ tập luyện duy trì được cái khát khao ngọn lửa gymer nó cháy bỏng trong từng con người chúng ta à, à, ngoài ra mở cửa về lý do đơn giản không có tiền mở máy lạnh <laughs> không có tiền mở máy lạnh các bạn nhưng mà thằng, bữa nay hàng media thằng ở ngoài à, dịch à, dùng dịch một vô thằng ngoài dịch dùng dịch hai vô mới nó cách ly vô tôi chưa biết nữa đó nó vô này nó quay mà nó mở máy lạnh đây nó đang mở máy lạnh này các bạn mà nó đang mở lạnh mà nó mở cửa sổ rồi bạn nghe tiếng xe nó chạy rô rô rô rô rô rô mày ngại ngùng gì nữa quay ra cửa sổ kìa đó đó đó thấy chưa nó sang chảnh chưa các bạn nó có nhân viên mà nó vậy đó bạn nó không gì nó nghĩ cho lợi ích của công ty hết không gì nó nghĩ cho lợi ích của giám đốc hết mà lúc nào nó cũng nghĩ cho cái lợi ích cá nhân ích kỷ của tụi nó nó sướng nó được rồi nó mát nó được rồi đâu nghĩ là tao tôi điện thấy bà đâu trong khi thằng chủ nó, thằng giám đốc nó đóng cửa hết tập luyện không dám mở đèn không dám mở máy lạnh luôn hôm nay di tập á không dám mở đèn nè không dám mở máy lạnh tập lầm lũi lầm lũi nó ngập thấy bà luôn phải chịu đó mình phải chịu phải thắt lưng bục bụng mình phải là sống lại tinh thần của việt nam những năm kháng chiến để mình tồn tại mình vượt qua được dịch covid này đó, xong rồi nhân viên lên làm bữa đốt sách hết công sức hôm nay mình tập từ trước tết tới giờ là hai tuần mấy ba tuần tập trong điều kiện kham khổ này nọ kia nó không có máy lạnh không có đèn không có quạt thông gió gì trơn trọi hết ngọc chịu tụi nó lên mới con ngày mở đèn full phòng <laughs> chơi à, máy lạnh phà phà xong khi mấy cửa mở hết điên máu luôn chứ đó là một cái còn cái thứ hai nữa tập nó chán bạn tập có mình mà tập có mình không có con support không có con đỡ tạ không có con khiên tạ không có thằng chọc cười không có con nào ghẹo hết á tập nó buồn mà khi nó buồn thì nó làm cái gì nó lướt điện thoại cầm điện thoại lướt trên mấy kênh youtube hôm nay mình đam có con nào chửi mình không nó chửi mình ra làm sao ta ngồi đó ngồi đó ngồi nó nói chung đó nó tóm lại á là chất lượng buổi tập á nó giảm kinh khủng luôn bạn tới bữa quên ăn mà nửa đêm vỗ gói mà ruột đau như cắt mà nước mắt đầm đìa luôn biết rằng à mỗi lần mình nhìn lại những video của mình ngày xưa mình rất có động lực nhưng mà mình bước vô căn phòng tập gym nó vắng lặng nó buồn tẻ nó không có nhạc nó không có âm thanh nó không có ánh sáng nó không có hình ảnh nó tạo cho mình cái tâm trạng nó nó nặng nề với cái áp lực kinh tế ở ngoài nữa nó tập cái chán lắm bây giờ ví dụ như tập bình thường á là trăm điểm giờ tập còn được 30 điểm là nó thật sự với bạn luôn nhưng mà vẫn phải duy trì ngày nào cũng tập ngày nào cũng tập để nó tạo cho mình cái thói quen chứ không bỏ nó cũng được nó gọi là nó, nó rơi vô cái tình cảnh mà bỏ thì thương mà vương thì tội nên nên nên, nên, nên đứng đầu trong cái doanh nghiệp mà đang trong cái dịch bão covid này thì là, là cũng biết nói với bạn sao nhưng mà nó nó nó trong một cái tình cảnh là giống như là trăm năm có một vậy nè giờ cũng biết chừng nào mở cửa nữa cứ sống lây lất lây lất qua ngày vậy đó à, sống lây lất lây lất qua ngày nó khổ lắm bao nhiêu chi phí bao nhiêu này nọ kia các thứ nhưng mà mình mình phải đinh trệ để mình không kinh doanh được thì đó là tạo một cái buồn cái áp lực nên ảnh hưởng tới tâm trạng tập luyện của mình ảnh hưởng tới tâm trạng tập luyện mình mà duy nghĩ á duy nghĩ á nha là mình ở trên góc độ là mình còn có phòng gym để mình tập đúng không các bạn nhưng mà ngược lại những gymmer khác những anh em gymmer khác giờ ở nhà chịu luôn nó ảnh hưởng cực kỳ không tập được ra công viên chạy bộ chạy hai ba ngày chán nó có những người người ta năn nỉ gì nguyễn nó thôi mấy tao khách quen mà mày mở cửa cho tao tập đi cho tao năn nỉ tao chịu hết nổi tao vả quá rồi nhưng mà không được ông nội ông giờ tôi cái chỗ tôi nó nổi tiếng đó giờ không biết mà không nổi tiếng dữ nữa mà bây giờ tôi chỉ còn mở cửa rước ông vô ông phát một ông khứa là đi ngang chụp hình nó a Duy Nguyễn mở ra cho khách tập hả mày vi phạm điều lệnh cách ly này nọ cái ăn cho đủ nó thôi mấy ông cũng khá đáng chịu tôi một cái nó trong cái hoàn cảnh này nói chung nó nó nó nó nó nó, nó tét bét rồi nó bể tờ lưa hết rồi nó, cái, cái, cái, mọi người nó phải phải, phải thông cảm nhau thôi đó mình nói khách như vậy mẹ nhân viên mình không thông cảm cho mình mà giờ thành nhân viên khác không phải thành nhân viên hồi nãy nhân viên của đủ chính giao cho nó nguyên cái tòa nhà sừng sững của bản á mọi biết cái chơi không có hai thằng tập thôi hai thằng nhân viên tôi luôn nó vô nó tập nó vô nó tập nó mở cửa ra nó mở mới lạnh hết tất cả các phòng nó mở quạt hết tất cả các phòng nó nói rồi xong rồi mới lạnh trong toilet nó cũng mở nữa trời đất ơi tụi nhà tôi bật cái hệ thống điện thông minh luôn thấy nó mở tôi nóng máu liền lên alo bệnh nó nó ủa em em em em tưởng đâu mình tập luyện mình phải vậy nó mới có hiệu quả cái nó mày biết hiệu quả cho mày không à mày biết công ty tháng này trả nhiêu tiền điện không bây giờ ngay cả thằng chủ mày nè nó còn tập mẹ nó còn không dám mở mới lạnh không dám mở đèn nữa oh, đó không phải là mình làm video mình la nó bạn nhưng mà thật sự cuộc đời nó vậy đó nhân viên nó chơi vậy với mình đó bạn Đúng không trong khi quýnh bài này nọ mình nhường nó muốn chết luôn đó, mình thấy nó thua nhiều quá mình không chặt heo nó mình chặt heo kia mình thấy cũng ngại ngại nhưng mà đôi khi những cái chuyện mà làm việc ăn tụi nó tận hưởng quá tức là trong cái cuộc sống này tụi nó nói tụi nó nghèo tụi nó không có tiền tụi nó mới làm mướn cho anh duy ông nói mà nghèo mày làm mướn mà mày chơi cha người ta không à có thấy không biết bao nhiêu phòng người ta không có điều kiện tập người ta còn không không được tập mà mình được tập mà được tập trên máy mỹ đế hai em mà được tập trong th gym center mình được giao nguyên cái trụ trà bá đó tối mà đóng cửa là quýnh bài ai biết đúng không nhưng mà nó còn mở mở hết đèn mở hết quạt mở hết máy lạnh mở trời nó đau tim quá bạn nó đau tim quá đó thì thật sự á Di cũng không muốn làm video làm gì tốn công thời gian dàn dựng này nó mệt lắm nhưng mà không làm các bạn nói ừ hôm nay Di hoạt động của Duy Nguyễn là làm sao nên Duy Nguyễn cũng muốn đưa tiếng nói của mình là một truyền thông chính thức của Theo Online để cho các bạn biết được nghiêm ừ, chúa trong giai đoạn này cái tâm trạng nó cũng rất là lẫn lộn nó cũng rất là áp lực từ nhiều phía các bạn hiểu không đó nên mà nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì thôi kệ nó cũng cố gắng duy trì tập luyện vì một tương lai ngày mai trời đã sáng hy vọng là Việt Nam mình sẽ sớm vượt qua được Covid và chính phủ cho mở cửa sớm hơn để các ngành nghề kinh tế trong xã hội nó hoạt động nó trơn tru để mỗi người tự cứu lấy mình và đồng thời cứu lấy một cái xã hội cứu lấy một nền kinh tế Việt Nam đang phát triển trong giai đoạn vừa qua à, cũng ờ, rất cảm ơn các bạn theo dõi à, livestream bây giờ mà các bạn sơ sơ qua những cái giai đoạn tập luyện của dương Nguyễn nha như đường bèo không rời xa ra đời và cuộc đời này không đánh mất được nhau